hai trên là gặp bạn thì trong ngày hôm nay sập xin lấy số điện thoại 033 22 77 168 sẽ đưa đến cho các bạn một số cái biện pháp một số cách cái cách làm để giúp cho các bạn nam có thể quan hệ tình dục lâu ra hơn so với bình thường đặc biệt biện pháp này sẽ dành cho các nam giới nam bị xuất tinh sớm và yếu sinh lý các bạn ạ thì cái biện phương pháp đầu tiên mà mình muốn đưa đến cho các bạn đó chính là các bạn có thể sử dụng trong sản phẩm trái xịt chống xuất tinh sớm Eros của nước Đức sản phẩm này sẽ giúp cho anh nam giới có thể làm tinh trên 30 phút các bạn ạ một cách trọn vẹn và an toàn nhất không gây đặc dụng phụ nha bạn đây hàng cao cấp từ Đức ở ờ, trên bao bì của nó sẽ ghi cả thông tin về nguồn gốc xuất xứ và thành phần nha bạn thì cái tình trạng xuất tinh sớm hiện nay đang diễn ra rất phổ biến ở nam giới đặc biệt là những cái anh chàng nào ở độ tuổi 30 40 về nhiều cái công việc khác nhau về áp lực về gia đình công việc đồng tiền cơ địa tuổi tác vân vân dẫn đến cái quá trình sinh lý nó bị suy giảm các bạn cái thời gian quan hệ tình dục nó rút ngắn chỉ từ 2 tới 3 phút làm cho người phụ nữ khó chịu không thể lên đỉnh và gây sự xích mích các bạn sự mâu thuẫn trong cái vấn đề tình cảm giữa hai bên giữa người đàn ông và người phụ nữ thì các bạn nắm giữ như vậy thì các bạn có thể sử dụng dòng sản phẩm trái sinh tế đột này để giúp cho các bạn có thể kéo dài cái thời gian quan hệ một cách tuyệt nhất các bạn ạ an toàn nhất và hiệu quả nhất không gây bất kỳ tác dụng phụ nào đây một cái chai bảo rất nhỏ gọn và dung tích là 30 miếu thì các bạn có thể sử dụng hơn 60 lần quan hệ và đấy là sẽ có phân mã vạch để giúp cho các bạn có thể chết các thông tin về nguồn gốc xuất xứ thành phần cũng cũng dùng cách sử dụng vân vân đây thế sản phẩm chế Jason Aerox này và các ưu điểm giống như là thứ nhất là kéo da thời gian quan hệ cực lâu từ 30 phút tới 60 phút theo theo cơ địa và thứ hai là thẩm thấu nhanh qua giá thứ ba là an toàn tuyệt đối không gây bất kỳ tác dụng phụ nào nên đang được rất nhiều các nam giới sử dụng và yên tâm các bạn ạ trước khi các bạn muốn sử dụng sản phẩm này thì các bạn hãy tắm rửa vệ sinh sạch sẽ để cơ thể đặc biệt là phân cầu nhỏ sau đó các bạn hãy kích thích cho cầu nhỏ cứng cứng và lắc đeo chai xịt các bạn xịt từ hai tới ba hơi lên đầu qua thân của cầu nhỏ sau đó các bạn hãy đợi nha bạn các bạn xóa đều các bạn đợi từ 5 đến 10 phút là các bạn có thể quan hệ tình dục một cách bình thường rất là an toàn các bạn ạ nó sẽ không gây dị ứng hay là mẩn ngứa cho người phụ nữ và người đàn ông đây là hàng cao cấp nha bạn đây các bạn sử dụng rất là yên tâm đây, hàng của Đức các bạn ạ đây, mất in Đức thì qua cho dòng sản phẩm cho sử dụng xúc tiến sẩm s rốt này nếu các bạn nám nào mà muốn sử dụng mà gọi là nó bị mặt thơm và nó cũng có tác dụng như vậy thì các bạn có thể sử dụng dòng sản phẩm gel kéo da thời gian quan hệ men delay thì sản phẩm này với công dụng của dụng như ra chai xịt chủ xuất tiến sớm sẽ giúp cho các anh nam giới có thể kéo da cái thời gian quan hệ một cách tốt hơn đây là hàng của mỹ nhật bản đây cái trái này thì chỉ có cái trọng lượng của nó là 28,35 gram các bạn có thể sử dụng tầm 35 tới 40 lần có thể đó các bạn ạ đây nhưng mà nó rất là an toàn và kín đáo đây, đây là chai gheo của nó thế rồi với các bạn nam giới nam mà muốn giấu người phụ nữ của mình thì các bạn có thể sử dụng game men đi lấy này giống như là một trong sản phẩm game bôi trơn vậy nếu người phụ nữ có hỏi thì các bạn kêu lấy là game bôi trơn nha các bạn thế chứ các bạn có thể các bạn cũng chỉ cần bố lên phân cầu nhỏ của mình đây bốn cái phần cầu nhỏ chờ các bạn xóa đều các bạn mát xá cho là ngậm vào các bạn đợi tâm 5 phút là các bạn quan hệ một cách bình thường nó rất là an toàn nó sẽ kéo dài cái thời gian quan hệ trên 20 phút các bạn ạ và nó sẽ tạo được độ trơn tru cao hơn giúp cho các bạn nam và các bạn nữ những lúc mà quan hệ nó sẽ tránh được cái sự khô rã nâng cao cái sự khoái cảm sự hứng phấn các bạn cực kỳ an toàn và hiệu quả hang của mẹ nhé các bạn đây các bạn chỉ nhé những tiếp kem đánh răng vậy thôi rất là đơn giản và hiệu quả thứ hai là phương pháp mà mình giới thiệu với các bạn đó là chai sữa chủ xuất tinh sớm và gel kéo dài thời gian quan hệ mình đi lấy để giúp cho các bạn có thể kéo dài cái thời gian quan hệ những những những những những sản phẩm này chỉ dành cho các nam giới nam mà có tình trạng cương cứng bình thường đối những với những cái nam giới mà bị liệt dương hay rối loạn cương dương dương vật không thể cứng cứng thì các bạn tốt nhất là các bạn hãy sử dụng trong sản phẩm thuộc cương dương ngừa thải sản phẩm này nó sẽ bổ sung cái lượng testosterone tự nhiên giúp cho các anh nam giới có thể cưỡng cường cầu nhỏ một cách tốt hơn trong cái thời gian lâu dài các bạn ạ đây và bên cạnh đó nó sẽ còn cái hoạt chất để giúp cho người nam giới có thể dẻo dai hơn làm chủ được cuộc yếu chủ động trong các tư thế chống xuất tinh sớm kéo dài thời gian quan hệ các bạn ạ hàng chính hãng Thái Lan đây cái hộp của nó được làm kim loại không rỉ nhé bạn rất là cao cấp những cái logo thì sẽ được dập nổi để trưng trưng chi tiết một cả hả rất là đẹp nha bạn rất là rõ ràng và đây là 10 viên thuốc của nó một hộp sẽ có 10 viên nha bạn và bên trong này cũng sẽ có cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng nước ngoài để cho các bạn yên tâm các bạn sẽ đọc và hiểu tìm hiểu thêm thông tin từ đây các bạn ạ 10 viên thuốc của nó thế đặc biệt đối với những người nam giới nào mà bị các tình trạng về dương vật yếu không thể cương cứng hay là dương vật lúc lên lúc không trên bảo chỉ không nghe thì rất là sợ hổ và cảm thấy sự tự tí khi đối diện với người con gái như phụ nữ của men nhé các bạn thế các anh nam giới đó các bạn đừng lo lắng bởi vì dòng sản phẩm thuộc cư dân người thả này cực mạnh sẽ giúp cho các anh có thể cứ cường cầu nhỏ một cách đơn giản nhất hiệu quả nhất và không gây bất kỳ đặc dụng phụ nào với các thành phần chính đến từ thiên nhiên các bạn ạ đây 100% thảo dược thiên nhiên ví dụ là nhân sâm nhung hữu cao hồ cốt hay là tinh hoàn của bao tây tàng nó sẽ bổ sung được cái lượng testosterone nâng cao cái sự ham muốn tình dục chất lượng tinh trùng khả năng sinh lý của các anh nam giới đây chỉ khi các anh nam giới quan hệ các anh hãy uống một viên từ 45 tới 60 phút nha bạn đây và anh lưu ý rằng hãy tránh các chất kích thích chưa rượu và bia để có thể đảm bảo đặc trưng cao nhất của thủ cương dương người thái thế những ai mà đang quan tâm các dòng sản phẩm về sinh lý sạch tối đôi trên tình dục dương vật giả ẩm đào giả bao có số đôn dến chai rúng trứng rúng vân vân thì có thể liên lạc với số hotline 033 22 77 468 các bạn đặt trên màn hình hoặc nhắn tin qua Zalo để được nhân viên tư vấn và chờ thêm. Bên mình sẽ giao hàng toàn quốc, là quả hàng kín đáo nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm những lúc mà đặt hàng bên mình. Các bạn cũng có thể kiểm tra hàng trước khi trả tiền nha các bạn. Nếu các bạn phát hiện được hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì bên mình sẽ đến tin gấp 10 lần so với sản phẩm. Bây giờ mình sẽ xin phép cho làm việc.